Hello, xin chào tất cả các bạn Lê Mai đã quay trở lại với kênh video hệ thống bao cao su siêu thị 18 ngày hôm nay Thì ngày hôm nay Lê Mai xin được giới thiệu cho các bạn biết về cái dòng sản phẩm à, bao cao su Megio của bên Lê Mai nha Về cái dòng sản phẩm bao cao su Megio này á, thì một hộp nó gồm có 12 cái và nó được xuất xứ từ bên Thái Lan đây ạ à nó được xuất xứ từ bên Thái Lan và nó còn một hộp thì là gồm nó gồm có 12 cái và cái ngày sản xuất và hạn sử dụng á thì mọi người xem sẵn trên bao bì giúp dùm em nha và đây là cái mã cốt của dòng sản phẩm Michio ạ à đây ạ à. à, về à, cái dòng sản phẩm Michio này á, thì nó có rất là nhiều cái chất bôi trơn giúp cho cái cuộc yêu của bạn thêm mềm mượn và êm ái hơn vừa có răng da nội trên bề mặt không bao và vừa thiết kế lại siêu mỏng nữa các bạn nó được làm bằng 100% mũ cao su thiên nhiên nha các bạn giúp các bạn là à, kéo dài được cái thời gian quan hệ của mình nhiều hơn thì à, à, những bạn nam nào mà bị yếu sinh lý hay là bị lãi suất tin nhanh ra sớm á, thì các bạn có thể dùng cái sản phẩm BGO à, của bên Lê Mai để mà à, rất là tốt cho sức khỏe và an toàn cho mọi người ấy à mọi người ạ à. À, những bạn nào mà muốn quan tâm hay là muốn mua hàng á, thì các bạn có thể clip vào phần à, phía dưới ở phía phần mô tả nha các bạn thì à, khi các bạn đặt hàng tại đây á, thì bên Lê Mai sẽ giảm giá cho các bạn là từ 40 đến 50 phần trăm luôn á nha các bạn à, thì à, à, các bạn đừng quên là đăng ký kênh thường xuyên để xem các video liên quan tiếp theo các bạn nhé à, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi hẹn gặp lại các bạn vào những video lần tiếp theo nha chào tạm biệt các bạn bye bye